làm thế nào để đưa ra những lựa chọn đúng trong cuộc đời chúng ta có thể tham khảo câu trả lời sau mỗi lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay dù đúng hay sai đều sẽ ảnh hưởng và thay đổi tương lai của chúng ta ảnh hưởng đó có thể tốt cũng có thể xấu đối với chúng ta có thể mang đến sự may mắn nhưng cũng có thể là sự đen đủi trong cuộc sống tương lai bởi vì à, có hiện tại thì mới có tương lai đúng không nhỉ và mọi nền tảng của tương lai thì đều được xây đắp lên từ quá khứ và hiện tại để đưa ra những lựa chọn đúng trong cuộc đời thì chúng ta cần rèn luyện kiến thức rèn luyện bản thân phải biết đối mặt với những khó khăn dù lựa chọn có sai thì chúng ta vẫn có khả năng thay đổi nó biến thất bại thành thành công hoặc chúng ta cũng có thể tham khảo thêm ý kiến của ông bà, bố mẹ, bạn bè, thầy cô, một số các chuyên gia đúng không nhỉ? Để chúng ta đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhưng cái quyết định nhất vẫn là tự bản thân chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời một số câu hỏi có trong văn bản. Dự đoán về nội dung sẽ được trình bày trong văn bản. Khi đọc à, Đoạn này thì chúng ta sẽ dự đoán như sau. Nội dung sẽ được trình bày trong văn bản có thể là về khó khăn của nhân vật khi phải lựa chọn những con đường cho tương lai. Câu tiếp theo, người viết đã nêu lên những tình huống lựa chọn nào? Có hai tình huống lựa chọn. Người viết nêu ra những tình huống lựa chọn là tình huống lựa chọn ngoại ngữ thịnh hành và chương trình học cổ điển hoặc hiện đại Cha mẹ nhân vật có ý hướng anh vào chương trình cổ điển, còn nhân vật tôi sau khi nghe nhạc Mỹ thì nghiêng hẳn về phía hiện đại. Tình huống lựa chọn ngành nghề, công việc trong tương lai, cha anh muốn anh theo ngành kiến trúc, mẹ thì thích bác sĩ và cuối cùng cả hai hướng nhân vật tôi theo nghề công chức, một sự lựa chọn an toàn. Câu tiếp, chú ý những suy ngẫm đúc rút của người viết. Chúng ta trả lời những suy ngẫm đúc rút của người viết là cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ, khúc quanh phải lựa chọn. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải đưa ra một lựa chọn, hoặc đôi khi không có quyền được chọn. Mỗi lựa chọn, mỗi lộ trình sẽ đẩy chúng ta đến với sự thay đổi có thể tốt hoặc có thể xấu. Câu tiếp theo, chú ý cách lý giải về mối quan hệ giữa lựa chọn và số phận. Chúng ta trả lời Giữa lựa chọn và số phận chỉ cách nhau bởi một vách ngăn mỏng manh. Số phận chưa hẳn đã là sự lựa chọn trước đấy của chúng ta và cái chúng ta lựa chọn có thể là số phận tương lai của chúng ta. Mối quan hệ giữa lựa chọn và số phận rất gần gũi và gắn với nhau. Câu tiếp, chú ý những đúc rút suy ngẫm của người viết. Chúng ta trả lời, suy ngẫm của người viết là cuộc đời là một hành trình dài vô tận đường đi có thể là sự thành công hoặc thất bại hạnh phúc hay khổ đau là tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta vào những thứ chúng ta gặt hái được trên đường đi chú ý giọng điệu của người viết chúng ta thấy là người viết có giọng điệu vui tươi hạnh phúc có tâm trạng nhẹ nhõm và hài lòng với cuộc đời của mình với những việc mình đã làm Bây giờ ta sẽ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Tác giả Phan Văn Trường sinh năm 1946, quê ở tỉnh Hải Dương, từng là lãnh đạo cấp cao Tác giả Phan Văn Trường sinh năm 1946, quê ở tỉnh Hải Dương, từng là lãnh đạo cao cấp của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới cố vấn thường trực của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế, hai lần được Tổng thống Pháp phong tước hiệp sĩ. Năm 2009, ông được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục. Các cuốn sách đã xuất bản của ông gồm có Một đời thương thuyết năm 2014, Một đời quản trị năm 2017, Một đời như kẻ tìm đường năm 2019 về tác phẩm Một đời như kẻ tìm đường được trích trong cuốn sách cùng tên của tác giả Phan Văn Trường. Cuốn sách là sự đúc kết những trải nghiệm phong phú của một người đã đi khắp thế giới, kinh qua rất nhiều vị trí nghề nghiệp, am hiểu cả văn hóa phương Đông và phương Tây và đặc biệt luôn có tinh thần tận hiến. Cuốn sách cũng là lời nhắn nhủ tha thiết và đầy tin yêu của ông dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Bây giờ ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi cuối văn bản. Câu 1. Theo bạn, mục đích của bài viết này là gì? Chúng ta trả lời, mục đích của bài viết này gồm có hai mục đích. Mục đích đầu tiên là tự chiêm nghiệm và đúc rút những bài học cuộc đời từ chính trải nghiệm của mình. Mục đích thứ hai là chia sẻ những thông điệp cuộc sống và kêu gọi một lối sống tích cực trên tinh thần cống hiến. Câu 2 xác định quan điểm chính của tác giả trong bài viết này. Quan điểm ấy đã được triển khai qua hệ thống lý lẽ và bằng chứng như thế nào? Chúng ta trả lời về quan điểm. Quan điểm của tác giả là hành trình cuộc sống là đi tìm chính mình, tìm thấy chính mình là tìm thấy thành công và hạnh phúc. Lựa chọn lối đi chỉ là một cách thức để thực hiện hành trình đó. Luận điểm 1. Ai cũng phải đứng trước những lựa chọn. Bằng chứng, Năm 14 tuổi, tôi đứng trước những lựa chọn và cuộc đời ai cũng có những lựa chọn. Lý lẽ, mỗi người bắt buộc phải đưa ra quyết định trước những lựa chọn, dù muốn hay không. Luận điểm 2. Lựa chọn không tạo nên số phận. Dẫn chứng từ cái đoạn sang Pháp cho đến hết đoạn. Lý lẽ, thành công và hạnh phúc không phụ thuộc vào con đường mình chọn cách thức bên ngoài mà phụ thuộc vào tâm trạng tự tại và giá trị để lại chính ta bên trong. Luận điểm 3, đúc kết cuộc đời trải nghiệm. Lý lẽ cho đi là tìm thấy, dẫn chứng tôi thấy chính mình cho đến hết. Câu 3, chỉ ra các yếu tố tự sự, biểu cảm và phân tích tác dụng của chúng trong văn bản các yếu tố tự sự biểu cảm là Yếu tố tự sự là ở đoạn văn kể lại câu chuyện về sự lựa chọn đầu tiên của người viết năm 14 tuổi. Ở chi tiết về các tình huống lựa chọn được đưa ra trong quá trình bàn bạc với bố mẹ. Yếu tố biểu cảm là ở những đoạn văn viết về suy ngẫm, đúc rút của người viết, những cảm xúc hạnh phúc, thỏa mãn của người viết khi nói về cuộc đời của mình. Tác dụng của các yếu tố tự sự biểu cảm là giúp cho bài viết thêm hấp dẫn hơn, giàu tính hình ảnh. Người đọc có thể dễ dàng hòa vào suy nghĩ của người viết, cảm nhận được rõ hơn cảm xúc của người viết. Câu 4. Nhan đề của bài viết là Một đời như kẻ tìm đường. Nhưng trong bài viết, tác giả lại nói Cả cuộc đời tìm đường để rồi mãi tới lúc xế chiều tôi mới khám phá ra chẳng có đường để tìm. Liệu tác giả có tự mâu thuẫn với chính mình hay không? phải chăng việc tìm đường là một việc không có nhiều ý nghĩa chúng ta thấy câu này tương đối khó đúng không nhỉ chúng ta sẽ tham khảo câu trả lời sau trong bài viết tác giả nói cả cuộc đời tìm đường để rồi mãi tới lúc xế chiều tôi mới khám phá ra rằng chẳng có đường để tìm điều này không thể hiện sự mâu thuẫn với nhan đề một đời như kẻ tìm đường theo tác giả, việc tìm đường là một việc có rất nhiều ý nghĩa. Tìm đường cũng như tìm về ý nghĩa của cuộc sống, tìm về quan điểm sống. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng sẽ đi tìm đường như tìm về chính bản thân mình và dù cho không tìm được đường thì chúng ta vẫn có thể tìm được ý nghĩa trong cuộc đời mình. Câu 5, Hãy nêu một luận điểm trong bài viết trên mà bạn thấy tâm đắc hoặc còn băn khoăn. Lý do nào khiến bạn thấy luận điểm ấy thuyết phục mình hay làm bạn muốn đối thoại với tác giả? Mỗi một bạn sẽ cảm thấy tâm đắc hoặc băn khoăn với một luận điểm khác nhau. Vì vậy mà ở ờ, cái cô năm này nó không có đáp án chính xác, không có đáp án chuẩn nhé. Các bạn thích luận điểm nào các bạn nêu giảng được. Luận điểm 1 luận điểm 2, luận điểm 3 đều đúng. Nhưng quan trọng lý do mà à, khiến bạn thấy luận điểm ấy thuyết phục mình. Bây giờ chúng ta có thể tham khảo câu trả lời của cô như sau. Luận điểm mà tôi thấy tâm đắc là về những sự kỳ lạ trong cuộc đời người viết phải đưa ra một quyết định nhưng rồi như thể chẳng liên quan đến mình tìm cách giải quyết tìm hướng đi nhưng số phận đưa anh đến một lối đi khác Lý do luận điểm ấy thuyết phục tôi vì tôi cảm thấy cuộc đời tôi lúc này cũng giống vậy. Những thứ tôi lựa chọn dường như chẳng liên quan đến tôi và khi tôi tìm đường đi cho mình thì số phận đã chỉ đường cho tôi. Tôi không thích môn văn nhưng lại bước vào lớp chuyên văn. Tôi muốn thi tiếng Anh nhưng không đỗ tiếng Anh. Câu 6. Từ bài thơ Con đường không chọn vào bài viết Một đời như kẻ tìm đường, bạn suy nghĩ gì về những lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống? Chúng ta trả lời, theo tôi những lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống có thể là quyết định từ sâu trong suy nghĩ của mình hoặc là quyết định không mong muốn, đôi khi bản thân như người vô hình trong sự lựa chọn ấy mỗi người luôn phải đưa ra những sự lựa chọn dẫn lối tương lai đôi khi sự lựa chọn ấy chưa chắc đã là tương lai của bạn số phận có thể sẽ đưa bạn đến với lối đi khác trong cuộc đời kết nối đọc viết theo bạn thành công và hạnh phúc phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta hay vào những may rủi ngẫu nhiên trong cuộc đời viết đoạn văn khoảng 150 chữ thể hiện quan điểm của bạn về vấn đề này đương nhiên rồi chủ yếu là phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta, nhưng cũng có những lúc phụ thuộc vào may rủi thật. Có những lúc chính bản thân chúng ta cũng không quyết định được. À, từ cái thực tế này thì chúng ta sẽ viết đoạn văn để chúng ta trình bày nhé các em nhé. Và đây là đoạn văn tham khảo. Chúng ta tham khảo để chúng ta à, làm cho đoạn văn cho chính bản thân mình sao cho phù hợp với lại cái suy nghĩ của các bạn Tổng kết, nghệ thuật, lời kể gần gũi, cảm xúc chân thực, lý lẽ dẫn chứng thuyết phục, quan điểm rõ ràng, giọng điệu suy tư, giàu trải nghiệm, tự tin, kết hợp tự sự và biểu cảm khiến bài luận trở nên sâu sắc, chân thành và hấp dẫn hơn. Ý nghĩa của văn bản Lời tâm huyết của bậc tiền bối nhằm truyền động lực và cảm hứng sống tích cực cho thế hệ trẻ qua những chiêm nghiệm về lựa chọn con đường đến thành công và hạnh phúc hành trang cuộc đời mỗi người cần mang theo là tạo và cống hiến giá trị, tâm trạng tự tại, tinh thần tích cực. Ý nghĩa nhan đề Trong bài viết tác giả nói cả cuộc đời tìm đường để rồi mãi tới lúc xế chiều tôi mới khám phá ra rằng chẳng có đường để tìm. Điều lại không thể hiện sự mâu thuẫn với nhan đề một đời như kẻ tìm đường. Cái này thì chúng ta cũng đã trả lời trong câu hỏi rồi.